nó là bộ hột hoàn toàn không tang tích vậy nên bây giờ em sẽ test thử phần tang tích để cho các bác thấy đầu tiên là em sẽ thử nam châm này nam châm em thử nắp chén đĩa hột luôn đó nam châm không hít được chưa ạ rồi đèn trong luôn Đây. đó ổn trong bắt luôn đúng không ạ còn về cái phần nước muối thì em bao cho các bác nước muối nổi với cái bộ hột tài xỉu vip bên cơ sở em các bác có thể ăn thua chảy hột bởi vì bộ hột này em khẳng định nó là bộ hột hoàn toàn không tan tích và về cái à, cái những cái gì mà bộ hột này nó có thể đem lại cho các bác khi đi chơi tại các đấu trường lớn đó là những cái lợi ích như thế này thứ nhất các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình các bác có thể lên tài xuống xỉu bộ hột đi đều tỷ lệ 5 năm và tỷ lệ lên bảo rất là cao ngoài ra bộ hột tài xỉu vip này bên em chống được thầy thợ nghe hột chống được máy phân âm bác nào mà đã sở hữu rồi chắc là đã biết được cái công dụng của nó rồi cái hiệu quả mà nó mang lại rồi vậy nên là bây giờ em sẽ test thử một vài tiếng để cho cái bác cho các bác nào mà chưa biết đến cái bộ hột tài xỉu vip này các bác sẽ hiểu hơn đầu tiên là em sẽ test thử cái vấn đầu tiên là em sẽ test thử hột đi đều bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ tài này xỉu này tài này xỉu này được chưa ạ vừa rồi bộ hột đã đi đều chén tài chén xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác và lên tài xuống xỉu đây bộ hột này đang ở xỉu này bây giờ em sẽ lên tài này đó lên tài bây giờ em giữ tài này một tài này hai tài này ba tài này đúng không ạ vừa rồi em đã giữ được ba chén tài bây giờ em sẽ xuống xỉu và giữ xỉu cho các bác xuống xỉu này đúng không ạ một chén xỉu này hai chén xỉu này ba chén xỉu này bốn chén xỉu này đúng không ạ bây giờ em lại lên tài này